Hello anh em nhé à, dạ, Chào mừng anh em quay lại với kênh à, Gia Bảo Tài Xỉu Lần đầu tiên thì mình chúc à, anh em, gia đình có một sức khỏe và hạnh phúc nha anh em nhé Thì à, mình à, video này mình cũng xin giới thiệu luôn với anh em là Cho anh em biết đến à, những cái phương pháp Đấy, Những cái phương pháp bắt cầu chuẩn nhất nha anh em nhé Tỷ lệ của nó là bao nhiêu phần trăm Thì anh em à, theo dõi hết cái video này của mình À, mình à, lên video uh, mình đánh thực chiến cho anh em xem đấy, anh em nào mà đang xem thì anh em uh, bỏ một chút thời gian ra đấy, xem hết cái video của mình và đăng ký anh em nhé thì sau đây không làm mất thời gian của anh em nữa thì mình cũng vào uh, trọng tâm luôn anh em nhé đấy thì mình cho anh em xem cái trường hợp một này của mình nhá trường hợp một của mình thì cầu ở đây thì nó ha, cầu đầu tiên thì nó khá là loạn anh em nhá bắt đầu ra tay ờ, thứ hai thì bắt đầu là nó dùng vào cầu bệt nhá đấy dòng cuối cùng anh em nhìn đi bắt đầu nó ra cầu bệt nhá bốn tay lẻ và năm tay chắn thì ờ, anh em chơi lâu thì anh em vẫn dùng ờ, phương pháp là tay bệt luôn anh em nhá đấy còn người chơi mới thì chắc chắn là chưa hiểu đấy anh em nào mà chưa hiểu ấy thì mình video này mình chỉ lên uh, cho anh em uh, tham khảo đấy anh em nhé em nào mà mình lên mà chưa hiểu thì anh em cứ liên hệ cho mình thì cầu đây là năm tay bệt chắn anh em nhé thì theo anh em thì anh em đánh à, vào tay nào chắc chắn là anh em vào vẫn là vào tay bệt đúng không cầu ờ, tại vì cầu là đang cầu bệt đấy em nào mà chưa biết những phương pháp này thì anh em cứ liên hệ cho mình nhá đấy sau này mình cho anh em xem kết quả kết quả thì nó vẫn về tay bệt anh em nhá đấy mới đầu thì cầu nó khá là loạn thì sau vẫn ra tay bệt anh em nhá trường hợp 2 trường hợp 2 thì cầu ở đây thì mới đầu là cầu bệt anh em nhá ba tay lẻ này ba tay lẻ sang này ba tay chắn này đấy anh em nhá ba tay lẻ xong ba tay chắn đấy ra cầu cuối cùng thì là một là một chắn một lẻ anh em nhá thì cầu ở đây thì nó cuối cùng thì nó khá là loạn thì anh em mà theo tay này của mình thì mình khuyên anh em là không nên đánh đấy khuyên anh em không nên đánh đấy còn à, mà đánh thì tay này mình vẫn đánh lẻ anh em nhé đấy tay này là mình vẫn đánh à, lẻ anh nhá tứ tử thì nó lên à, tứ tử đen tứ tử trắng rồi đấy thì tay này mình vẫn đánh lẻ thì theo anh em là về gì anh em cái, cái anh em cho mình xem kết quả luôn nha anh em nhé thì kết quả là về lẻ anh em nhá tay này vẫn về lẻ đấy cầu tay này rất là xấu anh em nhé cầu tay này thì rất là xấu anh em nào mà chưa hiểu ờ, những cái phương pháp này thì anh em ờ, có thể liên hệ cho mình nhé Đấy, trường hợp 3 mình lên cho anh em nhé cầu ở đây thì nó bắt bắt buộc là đây anh em nhé bắt buộc là ra cầu bệt anh em nhé bắt buộc là ra cầu bệt đấy anh em nhé cứ hai chẵn một lẻ hai chẵn một lẻ anh em nhé đấy thì phương pháp này là mình phương pháp hoàn cầu anh em nhé hoàn cầu đấy hai chẵn sang lẻ hai lẻ sang chẵn anh em nhé anh em dùng uh, tay 21 cho mình nhá tay 21 đấy 21 đấy, chuyển chắn thằng lẻ em nhá cứ hai tay lẻ thằng là một tay là một tay chắn hai tay chắn một tay lẻ em nhá đấy, thì mình cho anh em xem kết quả luôn thì kết quả nó là về tứ tử anh em nhá nó chuyển lên tứ tử đấy, cầu nó khá là đẹp cầu cái bàn này nó khá là đẹp anh em nhá đấy sang phương pháp 4 anh em nhá phương pháp 4 thì anh em ờ, nhìn cầu bệt từ đây thì khá là nhiều anh em nhá đấy thì ở đây thì rơi vào 6 tay ờ, sắp đôi ờ, tứ tử mới sắp đôi anh em nhá rơi vào 6 tay tứ tử mới sắp đôi thì anh em gặp cái trường hợp này thì anh em hãy dùng phương pháp là bẻ cầu cho mình nhé đấy, phương pháp bẻ cầu đấy chắc chắn là anh em phải dùng đến phương pháp bẻ cầu thì mình cho anh em xem kết quả luôn là kết quả thì nó chuyển sang ba trắng anh em nhé kết quả nó chuyển sang ba trắng đấy thì à, bốn trường hợp này mình lên cho anh em thì anh em à, nào mà chưa hiểu hết thì anh em có thể liên hệ cho mình anh em nhé thì sang à, đây thì mình cũng khuyên anh em thì anh em nào mà chưa biết cầu tài xỉu thì anh em không nên đánh cầu tài xỉu nhé chưa đoán được vị thì anh em không nên đánh cầu tài xỉu Đấy anh em nào mà nắm chắc ờ, đoán được vị thì anh em nên ờ, mới đánh cầu tài xỉu anh em nhé còn anh em nào chưa đoán được thì anh em ờ, đừng nên đánh cầu tài xỉu Đấy. thì sang đây thì mình cũng nói luôn với anh em là anh em nào mà đang thua tha đấy, xa bờ đang muốn tìm hiểu đầu tư thì anh em có thể liên hệ vào cái số zalo mình để bên dưới này anh em nhé đấy để anh em học hỏi kiến thức kinh nghiệm đầu tư đấy lời cuối cùng thì mình chào anh em đấy, anh em nào thấy video này của mình hay thì anh em có thể đăng ký đấy, chia sẻ lên đấy, lời cuối cùng mình chào anh em nhé chúc anh em và gia đình à, luôn có sức khỏe đấy, thành công anh em nhé chào anh em hẹn anh em ở video sau